Hải Đăng Fishing ờ, các bạn Hôm nay Hải Đăng ờ, xin giới thiệu các bạn cần ờ, Kaigo Hoành Thiên Hạ Dòng này chơi bạo lực các bạn nhé Kéo bò, kéo trâu được hết Đấy, các bạn Chuyên uh, săn hàng Đấy, đang Hải Đăng đang review các bạn cần uh, 9m Đấy, Phần uh, ngọn Và sau đây Hải Đăng sẽ làm một cái video test cái cần này luôn các bạn nhé Đấy, các bạn không phải chờ lâu Đấy Săn hàng luôn Lên hàng luôn các bạn nhá Đấy Đấy Đấy Quá trâu luôn các bạn Con này trâu lắm Các bạn nhìn à, hình ảnh à, cần đấy các bạn Hoành thiên hạ nha các bạn này Dòng chuyên bạo lực Con này trâu lắm các bạn quá khỏe các bạn khỏe mấy thì cũng phải lên thôi dòng này nó chơi bạo lực các bạn đấy đã thấy em nó đây các bạn trâu chưa đấy. xem các bạn nice